Xin chào anh em nhé Cái video ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang Đấy, mới nhất 2021 này cho anh em mới nhất hiện nay cho anh em nhé thì uh, anh em uh, nào mà đã theo dõi kênh của tôi đấy, thì anh em cũng đã biết ở bên tôi đấy, chuyên làm chuyên làm những bộ hột tài xỉu cho anh em đi lắc cái đấy, cho anh em đi lắc cái và chia sẻ cho những anh em nào mà lấy hột của bên tôi Đấy, những cái cách lắc hiệu quả nhất để cho anh em đi lắc tài xỉu hay là anh em đi chơi tài xỉu nó được hiệu quả hơn nhá đấy thì cái những cái video trước tôi cũng đã giới thiệu cho anh em về những cái bộ hột tài xỉu của bên tôi làm ra và cung cấp cho anh em đi lắc cái thì anh em cũng đã biết rồi có rất là nhiều hột đấy, bên cơ sở tôi có rất là nhiều hột để cho anh em lựa chọn Đấy, để cho anh em lựa chọn anh em có những cái bộ hột tài xỉu anh em đi lắc nó hiệu quả Đấy thì cái bộ hột ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ cho anh em ấy đây là bộ hột tài xỉu cây Đấy, bộ hột tài xỉu cây thì cái bộ hột tài xỉu cây này anh em cũng đã nghe rồi cũng đã tìm kiếm rồi và anh em nào đã chơi rồi thì anh em biết bộ hột chơi rất là hay chơi hay như thế nào Đấy thì uh, anh em uh, tự anh em cảm nhận và anh em xem video này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu cây này Đấy, khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì à, nó có hiệu quả như nào nhá Đấy thì um, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, chia sẻ cho anh em cái, cái bộ hột tài xỉu mà mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này hoàn toàn không tăng Đấy, bao cho anh em luôn trẻ hột tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó đây nhân nhiên thử cho anh em cái nam châm này này. Đấy. Đấy, làm thử cho anh em ờ, dọi đèn này hột cực kỳ trong luôn nhé à, cuối cùng là nước muối muối đó nước muối nổi ok Đấy, vừa rồi tôi đã thử cho anh em tất cả tăng tích của cái ờ, của cái ờ, bộ hột hay là cái bộ đồ chơi mà anh em đến sân chơi anh em lắc cái Đấy, lắc cái thì anh em thử hết làm châm nước muối dọi đèn ok Đấy. và sau đây tôi và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này xem là nó đi như thế nào Đấy, và cũng có nhiều anh em thắc mắc Đấy, thắc mắc là cái bộ hột này nó khác với khác gì so với cái bộ hột tài xỉu ờ, thường Đấy, hay bộ hột tài xỉu chợ Đấy, thì đây đấy anh em xem hai cái bộ hột đấy anh em xem nó rất là đẹp đúng không anh em thứ nhất đẹp thứ hai nữa là cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì à, cái bộ hột này đi khá là khôn Đấy, khá là khôn đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái cách đi của nó và cái uh, cách lắc của cái bộ hột tài xỉu cây này nó hiệu quả với anh em hay không Đấy, thì uh, khi nào mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu cây này bên tôi Đấy, thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc để anh em đi uh, chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả hơn nhé Đấy, thì uh, anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu cây này anh em đi lắc thì là thứ nhất là nó hoàn toàn không tang Đấy, thứ nhất hoàn toàn không tang thứ hai Đấy, anh em đến sân chơi thì anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đi khá là đều Đấy, khi mà anh em lắc đều tay thì là cái bộ hột này nó đi đều tới 90 phần trăm cho anh em anh em có thể giữ tài giữ xỉu Đấy, anh em có thể lên tài hay là anh em xuống xỉu nó đi theo ý muốn của anh em khi mà anh em có cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu cây này thì là nó sẽ đi theo ý muốn của anh em nhé Đấy, thì ờ, cái cách lắc thì anh em đến cơ sở hoặc là anh em mua cái bộ hột tài xỉu cây này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em trước khi là anh em đi lắc thì là anh em có, có thể là bồng bồng bềnh bồng bành để anh em có thể thăm dò đấy, sân chơi đánh như nào đấy, các Đó, xỉu này tài này xỉu này Đó, tài này đấy, anh em thấy không nó đi khá là đều nhá thì cái bộ hột này anh em có thể giữ tài giữ xỉu được thì anh em phải có cái cách lắc của cái bộ hột thật xỉu này hoặc là anh em nào mà lắc nhiều rồi anh em lắc quen rồi thì là anh em nhận cái bộ hột này anh em lắc có thể là tự anh em sẽ biết cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu cây này thôi bộ hột này cái cách lắc của nó thì rất là dễ và cái bộ hột này nó cũng dễ rất là dễ để anh em có thể điều khiển Đấy, rất là dễ và anh em có thể điều khiển được nó liên tài xuống xỉu hay là anh em để giữ giữ tài giữ xỉu nhá giữ tài cho anh em này ba bốn năm này sáu sáu hai này hai ba sáu này đấy trái này nó xuống xỉu đấy, xuống xỉu thì tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em này Đấy, 235 này. 144 này. 125 này. 136 này. 135 này. Đấy, trái này lên tài. Đấy, lên tài lên tài 11. Đấy thì cái bộ hột này khi mà anh em không muốn ở tài hay là không muốn ở xỉu thì cũng rất là đơn giản thôi đây đang ở tài tôi cho về xỉu nhé về xỉu Đấy, rất là đơn giản Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây này mà anh em đi ờ, lắc cái thì ờ, anh em ờ, cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, thì anh em cứ đến cơ sở hoặc là anh em đặt đơn hàng về tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em một cái cách lắc nó vô cùng hiệu quả để cho anh em đi